Hello, hello, hello. Xin chào anh chị em và các bạn ạ. Ở ờ, trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta là có nên nghe các chuyên gia tư vấn cho chúng ta đầu tư chứng khoán hay không? Có lẽ các bạn cũng đang theo dõi kênh đầu tư của Dũng và các bạn cũng thấy rằng là Dũng là một trong những cái chuyên gia đầu tư chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Vậy có nên nghe những cái lời mình chia sẻ trong uh, những video này của Dũng hay không? thì ở trong cái đây là một trong những cái lĩnh vực khá nhạy cảm nên hôm nay Dũng làm video này để hướng dẫn cho cách ta có cách để chúng ta nhận biết là có nên nghe hay không vậy theo anh chị em là có nên nghe hay không ạ anh chị em nào nên nghe thì hãy comment số 1 anh chị em nào không nên nghe hãy comment số 2 bởi vì cái điều này nó sẽ gì ạ nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến gì ạ cái tư duy tầm nhận thức của anh chị em trong đầu tư chứng khoán nên hôm nay Dũng muốn gửi đến anh chị em đó là có nên tham gia hoặc là nên nghe ai đó hướng dẫn chúng ta để để mua bán hay không ạ à? đúng không có nên hướng dẫn hay không thì nếu các bạn đang thấy ở đây các bạn đa phần các bạn đang thấy số 1 thì Dũng thấy rằng là phần nhiều anh chị em nói số 1 thì câu chuyện này có đúng hay sai thì chúng ta lại tiếp tục cần phải phân tích mổ xẻ thật kỹ lưỡng để chúng ta biết rằng là đâu để có nên nghe đâu là đúng đâu là sai trước khi Dũng chia sẻ cái câu chuyện mà những nhà đầu tư thành công những nhà đầu tư vĩ đại nhất và đã từng mắc phải trong đầu tư chứng khoán thì anh chị em có thể có thể bắt đầu phải thay đổi lại suy nghĩ của mình đầu tiên Dũng này nói anh chị em một người đầu tiên có thể chúng ta có thể biết bao chị em đã biết rằng là Livermore nếu anh chị em biết Livermore thì anh chị em có thể comment cho Dũng một con số uh, đặc biệt con số 10 đấy ạ con số 10 là Dũng muốn nói về Livermore ai đã biết về Livermore một trong những nhà đầu, đầu tư gọi là đầu cơ xuất sắc nhất ở trên thế giới và hiện tại cũng đã được rất nhiều anh chị em rất nhiều các uh, hệ thống trên thế giới họ gì ạ họ áp dụng chiến lược của, của Livermore vậy tại sao Livermore lại ba lần phá sản lần phá sản đầu tiên là gì ạ lần phá sản đầu tiên trong quá trình đầu tư của Livermore đó là khi mà ông gì ạ đang giao dịch ở một cái môi trường đó là môi trường chứng khoán chui ông chuyển sang giao dịch tập trung nên cái gì ạ tốc độ giao dịch nhanh hơn nên cái quá trình xử lý của ông bắt đầu khó khăn hơn và dẫn đến ông bị phá sản đây là một trạng thái đầu tiên anh chị em có thể thấy là đầu tiên anh chị em có thể đang giao dịch gì ạ à? đang giao dịch ở trên sàn Hà Nội đúng không sàn Hồ Chí Minh mọi thứ có thể đang là hấp dẫn đang tốt nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang đầu tư Bitcoin đầu tư vàng hoặc là đầu tư gì ạ à? phái sinh thì có thể chúng ta bị mất tiền bởi vì chúng ta gì ạ à? không theo kịp cái nhịp độ của gì ạ nhịp độ tốc độ của những cái ờ, chúng ta gọi là những cái ờ, hợp đồng tương lai đúng không bao nhiêu anh chị em thấy rằng là khi mà chúng ta đang đầu tư trên gì ạ trên cái thị trường cơ sở thì chúng ta đang rất là thành công nhưng chuyển sang gì ạ hợp đồng tương lai là chúng ta thấy là khả năng thành công của chúng ta rất là thấp bởi vì chúng ta biết rằng là tầm chưa đủ thì tiền thì chưa về đúng không ạ tầm chưa đủ thì tiền sẽ chưa về đấy là lý do đầu tiên chúng ta sẽ có thể nhận thức ra là cái đầu tiên sai lầm lớn của Liam sai lầm thứ hai của Liam Moore Dũng nói anh chị em đó là gì ạ sau khi ông cũng đã thành công trong đầu tư chứng khoán thì ông nghe theo người khác ông bắt đầu nghe theo người khác đó là một trong chuyên gia hàng đầu về bông và sau khi ông nghe một cái chuyên gia hàng đầu về bông thì ông là gì ạ ông đã đầu tư bởi vì ông chuyên về đầu tư chứng khoán ông lại đi nghe chuyên gia về gì ạ về một cái nhà đầu tư về bông nên cuối cùng ông bị phá sản đấy là cái đầu tiên là sai lầm thứ thứ hai của Liam Mò. vậy nghe theo chuyên gia đúng không? về bông tức là ông những chuyên gia về bông có thể là ông rất là giỏi về bông nhưng thực tế là gì ạ à? Liam Moore không hiểu về bông vận động như nào cuối cùng ông tham gia và dẫn đến ông bị phá sản lần thứ hai và lần thứ ba ông bị phá sản đó là một cái lần mà Dũng nghĩ rằng cái lần này cũng là rất là phải, chúng ta cần phải biết và phải nóm rõ cái lần này đó là nếu anh chị em đang đầu tư chứng khoán chúng ta đang thành công đang kiếm được nhiều tiền mà dùng số tiền đó để ăn chơi thác loạn dùng số tiền đó để hưởng thụ mà không mang một phần số tiền đó để giúp đỡ người khác giúp đỡ gia đình của mình hãy làm gì ạ à? cái chúng ta gọi thiện nguyện hay là làm gì đấy để mang giá trị cho người khác bởi vì chúng ta biết rằng là trong tất cả các tần số rung động của năng lượng thì nếu những tần số khoảng trên 200 là những tần số của bình an của hạnh phúc của yêu thương của những tần số chúng ta gọi là hoan hỷ và những tần số đấy có thể giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn còn khi mà tần số ở đây chúng ta thấy là ăn chơi thác loạn sa đoạn ở những cái tần số gì ạ rất là thấp thì phần lớn sớm muộn chúng ta cũng bị mất tiền thì ở đây chúng ta thấy là khi mà ông gì ạ thay vì ông kiếm được gì à, một khoản lợi nhuận rất là lớn nếu tính từ bây giờ thì chúng ta thấy là khoảng độ à, một hai tỷ USD gì đó cũng không nhớ chính xác nhưng khoảng 2 đến 3 tỷ USD tức là sau một thời gian ông kiếm được hơn 100 triệu USD hơn chậm 100 triệu USD trong thời gian từ năm 1929 đến bây giờ khoảng độ 3 tỷ USD một con số khổng lồ và ông dành số tiền đó để ăn chơi thì chúng ta biết rằng là đấy là lý do thất bại nhưng ở đây chúng ta lại ba sai lầm đó anh chị em nhận biết được ba sai lầm đó để xem chúng ta đang ở sai lầm nào có không ạ và anh chị em có thể comment cho mình có sai lầm một sai lầm hai sai lầm ba thì anh chị em có thể xem là mình đang ở sai lầm nào được không ạ hãy comment đi ạ năm 1929 là năm ông kiếm được nhiều tiền ông bán khống và thậm chí là rất nhiều người đòi giết ông bởi vì ông đã làm sập thị trường chứng khoán Mỹ một người mang tính đầu cơ cậu bé đầu cơ ạ đúng không đấy có những anh chị em sai lầm số 3 tức là khi mà chúng ta kiếm được tiền nhưng chúng ta thì không mong muốn là giúp đỡ người khác nếu bạn mong muốn giúp đỡ người khác Dũng tin chắc là lòng tham chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều anh chị em thấy rằng khi mà chúng ta giúp đỡ người khác á, đặc biệt giúp đỡ người thân chúng ta chúng ta nghĩ chúng ta có một số tiền của chúng ta á, mang thì à, để giúp đỡ người khác thì thực sự anh chị em thấy là lòng tham lòng tham sự đố kỵ sẽ giảm đi rất nhiều nếu anh chị em thử làm cái điều đó đi ạ thử làm điều đó đi dũng tin chắc rằng cái điều này không ai có thể hướng dẫn không ai có thể dạy bảo không ai có thể giúp chúng ta làm được điều này mà chỉ có mỗi chúng ta làm và nhớ ở đây là khi chúng ta làm làm thì hãy bí mật hãy làm tại vì chúng ta làm mà chúng ta lại đi ạ khẩu mà tán á tức là khi mà chúng ta nói cho người khác biết thì thần khí tán chúng lại mất năng lượng anh chị em không khi mà chúng ta làm từ thiện mà chúng ta nói cho cả thiên hạ biết chúng ta đang làm từ thiện đây thì đó là khẩu tán thần khí tán không những chúng ta không được phước mà chúng ta bị mất phước anh chị em hiểu rõ không ạ hãy làm trong im lặng hello chúng ta đã hiểu điều này chưa một số anh chị em đã thấy rằng là chúng ta gì ạ sai lầm thứ hai nhưng bây giờ sai lầm thứ hai Dũng sẽ nói một người khác người khác đó là Mac Mini Mac Mini một trong những nhà đầu tư huyền thoại vì hiện tại cũng là một trong những phù thủy ở ờ, đầu tư chứng khoán à, ông cũng giống như liều liều Mom ông chẳng học cái gì cả ông là một người bỏ học từ năm lớp 7 còn Mac Mini thì à liều Mo thì bỏ học năm 11 tuổi một người năm 11 tuổi bỏ học ra đi tay trắng không có đầu không có gì hết và trở thành thiên tài chứng khoán và bây giờ vẫn được thế giới ngưỡng mộ một người thì đến lớp 7 họ cũng bỏ học đúng không? bỏ học ra đi và cũng không có đồng nào hết và ông làm nghề đánh trống à, gọi là người đánh trống để chúng ta thấy rằng là ông gần như không có tiền và sau khi ông đầu tư chứng khoán thì ông nghe một ai đó bảo ờ, bảo ông là mua cổ phiếu và cứ trung bình giá xuống ạ cứ mua cổ phiếu trung bình giá xuống vào một ngày nào đó với số vốn mà ông tình tích cóp được cộng với gì ạ cộng với là số tiền vay lãi đúng không tiền vay lãi và cộng với cái việc mà một bạn nào đó hướng dẫn ông cách là trung bình giá xuống đấy là cái bài học đau đớn nhất đó là nghe theo người khác ở đây chúng ta đang nói về câu chuyện là tại sao nghe theo người khác lại mất tiền bởi vì chúng ta gì ạ cái tư duy tầm nhận thức của chúng ta nó không đồng nhất à, với chiến lược và đầu tư của gì ạ ngài Warren Buffett chúng ta cần phải có gì ạ đầu tiên chúng ta cần phải có nhiều tiền cái thứ hai chúng ta phải có tầm để chúng ta đi tìm những doanh nghiệp rẻ giá rẻ tìm những cái doanh nghiệp mà chúng ta có thể thâu tóm được tìm những doanh nghiệp để chúng ta biết rằng là doanh nghiệp đó có khả năng tốc độ tăng trưởng cao và chúng ta chỉ mua khi mà thị trường đang lao dốc hoặc là khi thị trường đang suy thoái ở mức là giảm rất mạnh đấy là một cái chiến lược mà có thể rất ít người biết ok nên chúng ta thấy là tầm nó không đủ thì dựa tiền nó sẽ không có đúng không lượng đủ thì chết đổi nên cái sai lầm của Mac Mini đó là gì ạ ông chẳng hiểu là ông đang cần gì ạ à? theo các bạn các bạn đang cần gì trong đầu tư chứng khoán các bạn biết các bạn cần gì không ạ phần lớn các anh chị các bạn chỉ muốn là miếng cần tiền tiền thực ra chúng ta muốn tiền nhưng tiền nó không bao giờ có tất cả anh chị em đều muốn tiền nhưng tiền nó không bao giờ về chúng ta tất cả anh chị em đang ngồi đây cũng mong muốn là chúng ta có thể lãi được 2 đến 300 phần trăm lợi nhuận và nhiều hơn như vậy nhưng thực tế có tiền nó về hay không tiền nó không bao giờ về đến khi mà chúng ta tầm chúng ta đủ và tiền sẽ về một cách tự động và tiền nó về đến từ gì ạ rất là tâm tâm an thì vạn sự an nếu không có tâm an động loạn đố kỵ ghen ghét một số bạn khi mà Dũng chia sẻ thì có thể có những cái bình luận không được tích cực thì chúng biết rằng đấy là những người bạn đấy là tâm không an khi mà tâm không an thì chúng ta vạn sự an vạn sự an đó là cái mà chúng ta sẽ yeah, ở một trạng thái không được tích cực Dũng không muốn nói là thất bại không muốn nói là tiêu cực nhưng Dũng nói là không tích cực thì các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy thôi ạ à. Ok đó là câu chuyện của Mac Mini sau đó thì ông đã là bắt đầu nghiên cứu à, thực tế là ông đã được học một nhà đầu tư chính là một người gì ạ học trò xuất sắc của gì ạ William O'Neill đó là David Zren David Zren là một trong những học trò xuất sắc của gì ạ William O'Neill và ông là, là một người bạn thân của David Zren và ông đã được David Zren hướng dẫn cho để ông đã trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công à, bản thân thì ờ, ông nhà đầu tư huyền thoại William O'Neill cũng bị mất hết tài sản sau một thời gian khi mà đầu tư cũng giống như các bạn đang ở đây kiếm được một lợi nhuận 300% sau đó thì sau cái đợt điều chỉnh ông mất toàn bộ số lợi nhuận của mình may là không bị lỗ nhưng mất toàn bộ số lợi nhuận của mình đấy là lý do bởi vì ông lại nghe theo người khác khi mà ông nghe theo người khác và tầm chưa đủ thì đấy chính là lúc ông mất tiền vậy à, chúng ta biết rằng là một cái nhà đầu tư cũng nghe theo người khác nhưng lại kiếm được nhiều tiền đúng không David C là một những người mà đã học đã được gì ạ à? đã được William O'Neill đào tạo đúng không đã được William đào tạo và trở thành nhà đầu tư huyền thoại thậm chí nếu mà nói về xuất sắc thì có thể là không kém gì thậm chí là hơn hẳn Mark Mini nhưng mà những cuốn sách của ông đó thì hiện tại chưa được xuất bản ra nhưng Dũng biết rằng là đấy là một cái cách mà chúng ta hiểu đơn giản đó là nếu chúng ta được đào tạo trong một môi trường xuất sắc hãy mô phỏng bởi vì chúng ta chỉ có mô phỏng những người thành công mô phỏng những người xuất sắc thì chúng ta mới không phải trả giá cho những lần thất bại của chúng ta chúng ta biết rằng là trong một có một chiến lược mà chúng ta gọi là NLP không biết là các bạn đã biết được NLP không NLP là cái cách thức để chúng ta mô phỏng những người thành công chúng ta mô phỏng về tư duy về hành động về dạ, những cái mô thức của những người xuất sắc nhất và trên thế giới hiện tại nếu anh chị em có thể theo dõi thì những người mà bậc thầy của mô phỏng NLP đó là Anne Rubin đúng không Andrew Robin là một trong những người bậc thầy và chúng ta biết là ông đã đào tạo rất nhiều những người xuất sắc và trong đó Dũng là một trong những học trò của Andrew Robin và những chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều người cũng đang gì ạ đang xuất sắc và hiện tại là tốt nhất ở Việt Nam đó là gì ạ đó là Phạm Thành Long Phạm Thành Long cũng là một trong những nhà gì ạ nhà đào tạo xuất sắc nhất ở Việt Nam và đã từng học của gì ạ số tiền rất là lớn từ ai ạ từ chính gì ạ Andrew Robin và Thành Phạm Thành Long đã học được nhiều các hệ thống khác. Nên chính vì vậy, việc mà chúng ta biết là cách mô phỏng mô phỏng những người thành công thì chúng ta mới có thể thành công. Nhưng trước khi chúng ta có thể mô phỏng thì điều đầu tiên chúng ta cần phải gì ạ? Có một cái khát vọng đủ lớn. Bởi vì khi chúng ta có khát vọng đủ lớn thì chúng ta mới gì ạ? Mới tìm cách để chúng ta mô phỏng được. Phần lớn anh chị em thấy rằng là khi mà chúng ta mua hoặc chúng ta tham gia một ai hệ thống đầu tư nào đó, chúng ta mong muốn cho chúng ta một con cá thực ra cá nếu chúng ta ăn một lần rồi là lần sau chúng ta gì ạ không có cái cần để chúng không nếu hôm sau bị gì ạ bị gió bão bị mưa hoặc là một cái điều kiện thời tiết nào đó mà chúng ta không có cần là chúng ta sẽ mất cái gì ạ mất cái cơ hội để kiếm sống nên ở đây chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta nghe theo người khác thì tại sao chúng ta bị thất bại về các bản thì một cái hệ thống đầu tư Dũng nghĩ là chẳng hạn để anh chị em tham gia hệ thống đầu tư của Dũng thì anh chị em nghe theo Dũng thì Dũng nói là có thể và thậm chí là thất bại rất là nhiều và cũng có thể thành công và thành công rất là nhiều tại sao lại thất bại rất là nhiều tại sao lại thành công rất là nhiều bởi vì thứ nhất là chúng ta là tầm mà không đủ nếu anh chị em có tầm ở dưới năng lượng dưới 200 tức là khi mà chúng ta tham gia vào mà chúng ta chỉ tập trung vào gì ạ à? vào những cái gì mà Dũng nói rằng là giả sử hôm trước cũng nói là cái cổ phiếu phi phi banh là cổ phiếu là gì ạ à? nó tạo tạo nút rút nó tạo đỉnh đúng không tạo nút rút tạo đỉnh và chúng ta cần phải bán dần ra nhưng Dũng cũng nói là VPBank là cổ phiếu nó mạnh hơn Vietcombank bởi vì nó là cổ phiếu dẫn đầu và khi thị trường giảm nó là gì ạ cổ phiếu gì ạ cổ phiếu sẽ giảm thấp hơn và trong đó Vietcombank giảm mạnh hơn hai khái niệm đó là hai khái niệm khác nhau đúng không rất là khác nhau nhưng có một số bạn không hiểu thì các bạn sẽ có thể hiểu rõ rằng là chúng ta thấy là cái việc mà không hiểu tâm nhận thức chúng ta không hiểu nên dẫn đến là chúng ta bị gì ạ bị sai hiểu sai và khi chúng ta hiểu sai thì chúng ta sẽ hành động sai và khi chúng ta hành động sai thì chúng ta gì ạ sẽ mất tiền đơn giản thế thôi ạ nên ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản là nếu chúng ta thiếu thiếu cái gì ạ hiểu biết trong đầu tư chứng khoán ở trong học hành chúng ta có 6 cấp độ để học 6 cấp độ để học các bạn ạ à. 6 cấp độ để học nên nếu chúng ta tỉa thiếu một trong 6 cấp độ đó thì chúng ta không thể thành công được cấp độ thứ nhất là cấp độ chúng ta biết chúng ta chỉ biết thôi ạ nhiều cái chúng ta chỉ biết là đầu tư chứng khoán là gì ạ thậm chí chúng ta cũng chả hiểu định nghĩa đầu tư chứng khoán là gì chúng ta chả hiểu phân tích cơ bản là gì chỉ biết là có phân tích cơ bản và có phân tích kỹ thuật thôi ạ à. đúng không sau đó chúng ta sẽ để khi mà chúng ta biết chúng ta đi tìm thì chúng ta gọi là hiểu ạ à. chúng ta tìm để hiểu nhưng hiểu để chúng ta từ cái hiểu để chúng ta làm còn rất là lâu rất là xa phần lớn anh chị em biết và hiểu nhưng phần lớn chúng ta để hành động gần như là rất là khó khăn để chúng ta đưa ra quyết định để chúng ta hành động chúng ta biết là cắt lót là tốt ạ à quản trị rủi ro là tốt nhưng thực tế là chúng ta không bao giờ cắt lót bởi vì chúng ta vẫn là có nỗi sợ trong tiềm thức hoặc là chúng ta có một kỳ vọng nào đó nên chính vì vậy biết và hiểu nó là cấp độ thấp nhất rồi nhiều anh chị em đi học rất nhiều các lớp ạ à, học năm sáu lớp khác nhau học nhiều các hệ thống đầu tư khác nhau nhưng thực tế khi mà chúng ta áp dụng vào đầu tư chứng khoán thì phần lớn anh chị em không có kết quả và thậm chí là bị thua lỗ nhiều hơn càng học càng thua lỗ báo anh chị em đã thấy là càng học càng bị thua lỗ thì comment cho Dũng này comment Dũng số 4 này đúng không càng học càng thua lỗ ở comment số 4 này đúng không càng học càng thua lỗ nên chính vì vậy chúng ta sẽ biết rằng là việc mà càng học càng thua lỗ bởi vì thứ nhất là tầm nhận thức của chúng ta ở cấp độ biết và hiểu thôi ạ tầm nhận thức của chúng ta ở cấp độ biết và hiểu thôi bởi vì mọi thứ nó đang gieo vào trong cái tâm thức của chúng ta tất cả những mọi thứ nó đang gieo trong tâm thức chúng ta này này thì cái việc mà chúng ta thấy là chúng ta không gỡ được chúng ta không nhận ra được chúng ta đang sai ở đâu tư duy chúng ta sai ngay từ đầu nên việc của anh chị em Dũng có nói anh chị em là hôm nay có thể mua cổ phiếu nào nhưng ngày mai có thể nó bị Dũng bỏ Dũng bảo anh chị em cắt lót thì anh chị em sẽ không bao giờ cắt lót bởi vì anh chị em không nhận biết là gì bản chất nó là gì đúng không? không nhận biết bản chất nó là gì nên có một số anh chị em hỏi Dũng làm tư vấn cho gì ạ cho là mua hay bán cổ phiếu được hay không Dũng đều nói là không thể tư vấn được không thể tham vấn được bởi vì anh chị em có học đâu ạ à? anh chị em có nghe những video mà Dũng đang chia sẻ đâu ạ à? anh chị em chỉ mong muốn là Dũng cho một cái cổ phiếu nào đó hoặc là chỉ nói là cổ phiếu nào nó đang lên thì để mua vào và đang lên bán ra nếu chúng ta hiểu được bản chất từ biết hiểu và hành động khi mà hành động xong chúng ta cần phải phân tích xem là tại sao nó đúng và tại sao nó sai khi mà chúng ta phân tích xong thì chúng ta phải đánh giá phải đánh giá đánh giá được là tại sao ở tình huống này thì nó lên tình huống này nó giảm và chúng ta cần phải đánh giá từ đánh giá thì chúng ta tổng hợp xong để chúng ta học được những bài học tuyệt vời nhất phải học được những bài học trong những lần thất bại học từ thất bại nó tuyệt vời hơn học từ thành công nếu chúng ta học luôn luôn học từ thất bại luôn luôn học từ thất bại thì chúng ta thấy là trong một thời gian chúng ta sẽ có những bài học có những trải nghiệm và chúng ta trở thành những nhà đầu tư thiên tài trở thành đầu tư xuất sắc trở thành những nhà đầu tư vĩ đại nhất nếu chúng ta học từ những bài học tuyệt vời của chúng ta nên Dũng biết rằng là phần lớn chúng ta không mong muốn học từ những bài học mà chúng ta chỉ đi là nếu bị sai chúng ta đi đổ lỗi nếu bị sai chúng ta đi tìm ai đó để chút hận nếu bị sai chúng ta đi gì ạ à? đi gì ạ à? đi kiếm ai đó để, để tâm sự và khi mà chúng ta tâm sự chúng ta nói về nỗi đau chúng ta thì sức mạnh chúng ta sẽ bị biến mất vậy bao nhiêu bạn đã thấy là khi mà chúng ta tâm sự chúng ta đang nói về nỗi đau chúng ta chúng ta đang muốn tìm sự đồng cảm thì tự nhiên sức mạnh tinh thần ở bên trong chúng ta sẽ bị biến mất đúng không chúng ta mất cái sức mạnh như vậy nên chính vì vậy anh chị em cần phải hiểu đó là gì ạ lý do Dũng chia sẻ cho anh chị em những bài học tuyệt vời này và bao nhiêu bạn thấy là những cái điều này Dũng đang nói các bạn chưa bao giờ được biết chưa bao được nghe và chưa bao được thấy thì có thể comment cho Dũng số 1 và nhớ like cho Dũng ạ nhớ like cho Dũng một vài like đúng không anh chị em nếu là tất cả những cái giá trị những bài học này là những bài học tuyệt vời nhất mà anh chị em lại tiếc một tờ like đúng không tiếc một cái gì cái comment thì rõ ràng là chúng ta thấy là đúng không? nó không được tích cực lắm đúng không Dũng không muốn nói là cái điều tại vì Dũng đang chia sẻ chúng ta một cái năng lượng rất là cao đúng không chia sẻ chúng ta những bài học mà chúng ta cần phải học chia sẻ chúng ta tại sao chúng ta lại gì ạ chưa thành công và lý do tiếp theo anh chị em có thể nhớ là này khi mà chúng ta tầm ở đâu thì tiền nó ở đó bình bình thường là chúng ta biết rằng là nếu chúng ta thế là chúng ta đang chúng ta có thể chúng ta sẽ nhớ là nếu chúng ta ai đó đã từng gì đào tạo cho một nhân viên mới của chúng ta chúng ta đào tạo cho một nhân viên mới của chúng ta đang vào nghề hay là làm những cái việc của chúng ta gì ạ mong muốn nhưng thực tế cái nhân viên mới bao giờ nó cũng chậm hơn và nó sẽ đưa ra những hành động khác biệt so với chúng ta rất là nhiều nhưng có một số người thì bắt đầu chỉ chỉ trích cái nhân viên đó là chậm bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng khi mà chúng ta đào tạo nhân viên và chúng ta sẽ chỉ trích nhân viên của chúng ta nó là tại sao mày chậm thế tại sao mày mày ngốc thế nhưng bao giờ chúng ta có nghĩ rằng ngày xưa mình cũng giống như họ không ngày xưa mình cũng giống như họ mình còn chậm hơn họ mình còn ngốc hơn họ thậm chí mình còn ngu hơn họ nhưng đến bây giờ mình chỉ cho họ thì mình nói là mình tại sao mình lại như vậy nên chính vì vậy trong đầu tư chứng khoán cũng vậy khi mà chúng ta tầm chúng ta khác nhau dù là các bạn có một chút kiến thức nhưng khi mà Dũng có nói cho các bạn thì các bạn cũng chẳng hiểu được và khi mà như vậy các bạn sẽ đưa ra những quyết định khác với vững quyết định của mình khác hẳn luôn ạ à. nên chính vì vậy làm sao Dũng có thể tư vấn cho các bạn nếu các bạn không có kiến thức nếu các bạn không có trải nghiệm nếu các bạn không nắm được cái tư duy đúng trong đầu tư nên các bạn chỉ là những nhà đầu tư gì ạ à? những nhà đầu tư cờ bạc thế thôi ạ à. chúng ta rất là những con bạc mà con bạc chúng ta biết rằng là đã là con bạc thì có thể một vài lần chúng ta có thể chiến thắng thị trường nhưng có thể một vài lần chúng ta có thể bị mất và ở đây có một câu chuyện như này khi bạn lần đầu tiên bạn chiến thắng bạn đầu tiên bạn lãi được 50 phần trăm thì Dũng tin chắc là bạn sẽ mở rộng quy mô lên ạ đúng không bạn sẽ mở rộng quy mô lên nếu bạn đầu tư 200 thì Dũng tin chắc là bạn sẽ mở rộng quy mô lên gì ạ à? lên 500 và bạn tiếp tục à, tiếp tục có lợi nhuận thì có thể bạn sẽ mở rộng quy mô lên 1 tỷ và khi bạn có tiếp tục mở rộng bạn có tiếp tục thành công và ở trong cái dạng đi lên thì toàn sự may mắn nó đến với chúng ta một cách dễ dàng và lúc đó chúng ta sẽ hô hào bà con hàng xóm láng giềng những người thân bạn bè và chúng ta nghĩ là chúng ta gì ạ cảm giác của mình quá là trở thành thiên tài điều này Dũng đã mắc phải Dũng nói điều này bởi vì Dũng đã từng mắc phải Dũng đã từng là nạn nhân như vậy và Dũng đã chia sẻ cho anh chị em để cho anh chị em biết rằng là Dũng đã biết hết bởi vì Dũng đã trải nghiệm qua rồi đúng không tất cả những điều này Dũng đã biết được Dũng đã hiểu được bởi vì Dũng trải nghiệm qua rồi Dũng nói với anh chị em các bạn không phải là Dũng muốn gì ạ à? muốn đề cao mình là giỏi hơn các bạn mà Dũng đã trải nghiệm qua các bạn rồi Dũng đã chia quài trải nghiệm hết qua đời nên Dũng đọc ờ, tất cả những cái tâm lý hành vi như vậy Dũng đọc được hết Dũng biết được hết bởi vì cái khác biệt đó là Dũng đã trải nghiệm qua rồi đúng không thế thì ở đây các bạn biết rằng là đây là những cái mà các bạn cần biết là khi mà chúng ta đang gì ạ tầm ở đâu tiền có thể đó cái thứ hai là cái tầm nhận thức chúng ta nếu tầm nhận thức khác nhau gì dù Dũng có nói cho chúng ta về cổ phiếu tốt chưa chắc anh chị em đã thấy là tốt chẳng hạn tới đây có một những cái cổ phiếu có thể trong từ bây đến cuối năm một cổ phiếu nào đó của một cái ngành gì ạ à? theo các bạn tới đây cuối năm cái nhóm cổ phiếu nào có thể là siêu cổ phiếu đúng không là sống cứ siêu cổ phiếu đúng không thì đến tất cả những cái siêu cổ phiếu đó nó sẽ là những nhóm nào thì đây một bạn đây này đúng vậy nhắc lại cái bạn Quang Phúc này Nguyễn Quang Phúc tại vì bạn này là cái bạn mà rất là củ chuối đoạn đầu thế thì khi bạn rất củ chuối như vậy nhưng đến bây giờ bạn đã sự khác biệt rồi ạ đúng không có phải là con con phúc đấy ạ đúng không lần đầu tiên bạn khi bạn tham gia hoặc là theo dõi của mình bạn hỏi hỏi rất nhiều mình cũng trả lời sau đó thì bạn gì ạ bắt đầu bạn ngộ ra bạn thay đổi và đến bây giờ từ một cái người mà đầu tư cũng chưa giỏi lắm thì bây giờ bạn đã đạt đào tạo rồi ạ có phải bạn quang phúc là đang đào tạo cho một ai đó rồi đúng không ạ cho một nhóm bạn rồi đúng không ạ ông Phúc có để comment cái đó hiện tại bạn cũng đang đào tạo cho một nhóm người đó là cái điều tuyệt vời và xin chúc mừng cô Phúc và vừa rồi thì bạn cũng đã đạt được 110 phần trăm lợi nhuận đơn giản thế thôi ạ thì ở đây rõ ràng là gì ạ khi mà chúng ta từ gì ạ muốn học hay là ở đâu cũng thương thì anh chị em cần phải trang bị cho mình vũ khí ạ phải có vũ khí thì anh chị em mới tấn công được chúng ta không thể dùng giáo mát đúng không giáo mát đây đây đào tạo rất nhiều rồi đây ạ đúng không đấy bạn thấy không ạ đây dũng nói có gì ạ tất cả có sách mách có chứng đây là những học viên xuất sắc nhất của dũng thế anh chị em là ủng hộ cho bạn con phúc thì hãy có thể tham gia những chương trình của bạn con phúc không sao cả dũng luôn luôn ủng hộ chúng ta bởi vì chúng ta trang đi nhiều giá trị người khác nhưng quan trọng ở đây chúng ta như là nếu chúng ta nghe ở đây một là anh chị em học kiến thức của dũng và ứng dụng vào trong đầu tư thì Dũng xin chúc mừng còn anh chị em nghe cổ phiếu của Dũng mà mang tính chất là để theo dạng phím hàng thì anh chị em chắc chắn sẽ thất bại chắc chắn sẽ thất bại đấy ạ nên ở đây thành công hay thất bại là do cái tư duy chúng ta một số bạn có hỏi là chúng ta nên đầu tư học cơ bản trước học cơ bản trước hay là học nâng cao trước theo bạn Quang Phúc hay theo anh chị em chúng ta là học cơ bản trước hay học nâng cao trước ạ à? bao nhiêu anh chị em nghĩ là chúng ta cần phải học cơ bản trước hay học nâng cao trước comment cho chúng em ai nghĩ là học cơ bản trước ai nghĩ học nâng cao trước ạ à? đúng không ai nghĩ học cơ bản trước ai nghĩ học nâng cao trước ạ à? đúng không học cơ bản trước ai nghĩ học nâng cao trước ạ à? ok tiếp tục này chúng ta sẽ làm ai nghĩ là chúng ta đặt mục tiêu nhỏ trước hay đặt mục tiêu cao trước ạ Được chưa? Ai nghĩ là tập mục tiêu nhỏ trước hay là mục tiêu cao trước ạ? À? chúng ta sẽ tại vì một số anh chị em Dũng sẽ nói với anh chị em này Ờ, Dũng biết rằng là có nhiều anh chị em nghe những cái video này thì bảo nói là lan man đúng không lan man không đi vào chủ đề chính nhưng nếu chúng ta không chia sẻ không nói về gì ạ à, cái lan man thì làm sao chúng ta hiểu được cái chủ đề chính đúng không đúng không ạ chúng ta không nói dẫn chứng làm sao chúng ta hiểu về chủ đề chính đúng không ạ chúng ta không nói về what thì làm sao chúng ta hiểu là tại sao là why cho nói với chúng ta thì phần lớn anh chị em ở đây Dũng tin chắc là cũng không phải là những người mà xuất sắc hết <clears throat> nên Dũng phải nói từ what trước ạ à, để chúng ta hiểu bản chất của nó sau đó chúng ta mới nói là why một số anh chị em ở cấp độ cao hơn nói why chúng ta hiểu tức là cái gì tại sao đúng không chúng ta nói về tại sao còn bây giờ nếu hỏi tại sao thì phần lớn chúng ta không hiểu tại sao là gì nên nếu mà chia sẻ chúng ta sẽ thấy rằng là rất là khó chịu đúng không nên ở đây anh chị em này dù anh chị em là ai thì chúng ta cần phải gì ạ số đông chúng ta nói về số đông chúng ta nói về số đông chứ không phải nói về nếu chúng ta muốn nói về chính chúng ta thì đấy chúng ta gọi là ích kỷ đúng không anh chị em thấy điều điều đó được không ạ nên dũng tin mong rằng là trong những chương trình chia sẻ này Dũng muốn hướng dẫn cho số đông hiểu rõ cấu trúc tư duy, hành vi cũng như là gì ạ? các quy trình quy trình để các bạn có thể đầu tư thành công. Dũng sẽ không hướng dẫn cho một ai đó hay một nhóm người nào đó ở cấp độ cao hơn. Bởi vì nếu chúng ta ở cấp độ cao rồi thì chúng ta không nhất thiết phải ngồi ở đây để sell đúng không không nhất thiết phải ngồi đấy xem chúng ta có thể tự giao dịch có thể tự học có thể tự nghiên cứu không sao cả đơn giản thế thôi ạ nên có những cái lời nói như này để anh chị em mình anh chị em có thể hiểu đó là gì ạ chúng ta cần gì ạ cần phải đứng về tại vì có bốn có nhóm cách khác nhau anh chị em D thì mạnh mẽ rồi muốn đi thẳng vấn đề đúng không cái gì muốn thẳng vấn đề làm ngay đi đúng không ông C thì cần phải rõ ràng chi tiết hai ông này mà chơi nhau thì đã đá với nhau thế mà bây giờ Dũng thì giải quyết từ D sang Y sang S sang C đúng không giải quyết tất cả các gì ạ các loại tính cách khác nhau mà anh chị em lại cứ muốn gì ạ chỉ giải quyết cho mọi tính cách của mình thôi thì đó là có có phải là sự ích kỷ không ạ thì mình có hiểu không ạ đúng không chúng ta chỉ mong muốn là giải quyết cho chính bản thân mình thôi trong khi đó còn ngoài kia có bao nhiêu người họ chưa biết họ chỉ biết ít thôi nên ở đây nếu chúng ta đã theo dõi tham gia kênh của Dũng thì cái hãy thông cảm bởi vì đây là chúng ta gì ạ giúp cho cả cộng đồng không phải giết cho mình ai cả đúng không nên những cái này là cái gì ạ Dũng có lúc Dũng nói rất là nhanh nói chậm Dũng có lúc là Dũng đưa ra những cái ví dụ đi, ví dụ bao giờ đi trước thế thì ở đây dũng hay nói anh chị em này khi mà anh chị em đưa ra một cái target lớn đầu tiên phải đo lường được đo lường được phải đo lường được chúng ta muốn gì ạ à? chúng ta muốn lợi nhuận khoảng 30 phần trăm 50 phần trăm 100 phần trăm 200 phần trăm hoặc là 500 phần trăm tất cả con số chúng ta cần phải mong muốn hay chúng ta gọi là theo Donald Trump thì gọi là nghĩ lớn để thành công theo DVD thì khát vọng lớn hãy ước mơ lớn Đấy, cái sự khát vọng và ước mơ hay được nghĩ lớn hai điều khác nhau ước mơ nó có thể mang tính chất gì ạ à? nó cho chúng ta thấy vui vẻ sung sướng còn nghĩ lớn có thể chúng ta sẽ có thể đạt được có thể có một cái tầm khác hai cái điều đó tuy rằng nó một cùng một đích nhưng nó có sự khác nhau các bạn có thể tự phân tích nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta thấy, thấy rằng là chúng ta cần phải có mục tiêu đủ thức thách thức khi mà chúng ta có mục tiêu đủ thách thức chẳng hạn như 100 hoặc là 200 phần trăm câu hỏi thật ra là bạn gì ạ bạn Quang Phúc đầu tiên bạn có lợi nhuận mong muốn lợi nhuận bao nhiêu bạn thử nói xem là sau đó Dũng Tảo bảo tại sao bạn không mong muốn lợi nhuận 200 phần trăm tại sao bạn không mong muốn lợi nhuận trên 100 phần trăm mà tại sao bạn cứ phải mong muốn lợi nhuận chỉ hai ba mươi phần trăm đúng không ạ tại sao lại phải nghĩ ngắn như vậy nhưng khi mà chúng ta mong muốn mong muốn ở lợi nhuận cao thì chúng ta cần phải đi kèm đó là gì ạ à? đó là khát vọng chúng ta phải có một cái khát vọng đủ lớn phải có gì ạ à? có động lực bởi vì trong chúng ta luôn luôn có gì ạ à? cần phải nắm rõ được nỗi đau lớn nhất chúng ta là gì chúng ta phải ghi toàn bộ nỗi đau chúng ta nỗi đau nào khiến chúng ta phải gì ạ à? chúng ta càng khoét sâu vào nỗi đau của chúng ta thì chúng ta có động lực càng lớn phải khoét sâu phải tìm ra nỗi đau của chúng ta khi mà chúng ta chưa thành công và cái gì ạ à, cái sung sướng nếu chúng ta đạt được mức lợi nhuận 100 200 là điều gì và những cái sung sướng đấy cái mong muốn đó chúng ta cần phải cụ thể hóa bằng tài sản bằng con số bằng gì ạ à, bằng bằng hình hiện vật bởi vì những cái đấy nó mới tạo ra cảm xúc những cái điều đó nó luôn luôn tạo ra cảm xúc nên khi mà chúng ta có gì ạ à, có một cái mục tiêu lớn bằng cảm xúc bằng đo lường được bằng thời gian cụ thể thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái phần rất là, là dài trong cái cách thiết lập mục tiêu trong cái khóa vô địch và Dũng chia sẻ thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta có mục tiêu đủ lớn thì tự nhiên toàn bộ cái nguồn lực toàn bộ cái nguồn lực nó sẽ đến và nó làm cho chúng ta trưởng thành ngay hơn bình thường chúng ta phải mất 10.000 giờ chúng ta mới thành công nhưng khi mà chúng ta vận động với tần số cao tần số cao vận động liên tục liên tục thì tự nhiên chúng ta biết là một cái quy luật đó là quy luật gì ạ một quy luật đó là quy luật của anh tanh đó là quy luật gì các bạn biết không ạ anh tanh có một cái thuyết hay một quy luật khi mà gì ạ chúng ta mong ước khát vọng với tần số cao tần số cao tần số cao chứ là chúng ta lặp đi lặp lại ăn ngủ nghỉ với nó thì thời gian không những chúng ta mất 10.000 giờ mà chúng ta chỉ mất khoảng độ 3 đến 4 tháng thôi ạ à. đúng không anh ta anh có một cái quy luật gì rất là lớn một cái luật gì ấy anh chị em có thể biết chưa luật tương đối đúng rồi luật tương đối của anh tanh anh chị anh chị em đã ai đã gì ạ à? học vật lý thì biết luật tương đối cái thời gian bình thường là chúng ta thấy là thời gian là gì ạ à? là không thể gì ạ à? không thể kéo giãn được đúng không nhưng với anh tanh là với một cái tốc độ gì ạ à? với tốc độ vận tốc như vận tốc ánh sáng thì thời gian và quãng đường sẽ được co lại các bạn thấy điều đó không ạ nhưng dũng biết là một số anh chị em biết một số anh chị em không biết Dũng nói cái điều này để anh chị em biết rằng là nếu anh chị em hiểu đơn giản nên một số anh chị em biết thì thấy là nó tuyệt vời còn không biết thì bảo là mất thời gian đúng không đơn giản đi thôi ạ đấy, thuyết tương đối trong cái thuyết tương đối khi thuyết tương đối đấy thì rõ ràng là nếu chúng ta khát vọng tần số chúng ta mức cao chúng ta đắm chìm ở đây trong anh tanh à trong gì ạ à? trong NLP hay là anaerobin đó là đắm chìm hãy đắm chìm đắm chìm ở đây là dạ, đắm chìm ở đây khi chúng ta đắm chìm thì điều gì diễn ra thời gian của chúng ta sẽ được co lại thời gian chúng ta sẽ được co lại anh chị em nhé thời gian chúng ta co lại và đáng nhẽ chúng ta phải mất gì ạ một năm thì chúng ta chỉ mất khoảng 2 đến 3 tháng thôi nên một số anh chị em hỏi là có học em muốn học cơ bản trước Vậy nếu học cơ bản mà anh chị em lại đầu tư 100 triệu thì không sao, nhưng lại đầu tư là 500 triệu, đầu tư 1 tỷ mà lại đọc hỏi cỏ cơ bản thì nếu học cơ bản có lợi nhuận không? Nếu không có lợi nhuận thì tại sao lại học cơ bản? Nếu không có lợi nhuận thì tại sao lại mang 1 tỷ, 2 tỷ ra để đầu tư? Thấy vô lý không ạ? Tức là mang một số tiền rất lớn đi đầu tư nhưng lại muốn là học kiến thức cơ bản. Chúng ta thấy mâu thuẫn chưa? tức là mong muốn rất là lớn mong muốn giống như bà lão đánh cá vàng á, mong muốn rất là lớn khát vọng rất là lớn nhưng lại không muốn mất cái gì cả đơn giản đúng không ạ Dũng nói điều này không phải là nói anh chị em có thể học Dũng hay không học Dũng đâu tại vì anh chị em có thể đăng ký lúc này chưa chắc đã có gì ạ có suất để học nhưng Dũng muốn nói với chúng ta là gì ạ tầm ở đâu tiền ở đó có nhân sớm muộn ắt có quả nhân nào quả đó không nhân thì không quả không có nhân thì không có quả đúng không một hạt nhỏ thì sớm muộn sẽ cây to tích lũy cổ phiếu tích lũy dần dần thì cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh hạt nhỏ gieo thì sớm muộn từ hạt nó bé tí này hạt cây sồi bé tí gieo dần dần thành cây to đúng không gieo dần dần thành cây to hạt nhỏ thành cây to không gieo thì không bao giờ gặt được cả không có kiến thức mẹ mong muốn là có lợi nhuận cao vô lý nên lại đi đòi gì ạ à? đi đòi một người khác phải phím hàng ăn cổ phiếu Dũng nói anh chị em đừng buồn nhá không bao giờ có gì ạ à? không bao giờ có kết cục tốt đâu ạ sớm muộn phải trả giá đắt đấy là câu chuyện đang nói chuyện này anh chị em sẽ biết rằng là Dũng nói cái điều này không phải là biết nói xong là rất nhiều anh chị em không vui <clears throat> thậm chí là sẽ có anh chị em rất là bực nhưng đây là sự thật sự thật thì có gì phải phải ạ sự thật thì không có gì phải phải phải phải, phải sợ cả đúng không tất cả sự thật nó là nó rất là tuyệt vời nếu anh chị em làm gì mà anh chị em sự thật ạ có chính trực thì anh chị em nói cái gì chả sợ gì cả đơn giản thế ạ nên ở đây chúng ta thấy là kiến thức những kiến thức nó phải trên tư duy đúng kiến thức đầy kiến thức nhưng tư duy sai vẫn chết như thường tư duy sai tư duy đầu tư sai kiến thức rất là uyên bác nhiều các giáo sư tiến sĩ đúng không rất nhiều giáo sư tiến sĩ đầu tư chứng khoán vẫn bị thua lỗ như thường các chuyên gia đại học đầu tư chứng khoán vẫn bị thua lỗ như thường nhưng trong khi đó gì ạ toàn những người mà học thấp học thức thấp như Mac Mini học lớp 7 bỏ học trở thành thiên tài chứng khoán William O'Neill thì học cao đẳng thôi ạ trở thành nhà đầu tư xuất sắc Liam Moore thì gì ạ à? Liam Moore thì cũng chỉ là cái gì ạ nhà đầu tư ờ, học tự học mà ra đây ạ 11 tuổi phải bỏ học ra đi cũng trở thành thiên tài chứng khoán còn ai nữa chúng ta thấy rất nhiều người Soros thì cũng chả học về gì ạ à? học về triết học cuối cùng trở thành những chuyên thiên tài chứng khoán nhưng tất cả cái sai lầm của các thiên tài chứng khoán tất cả các sai lầm của các thiên tài chứng khoán đó là nghe theo người khác nếu anh chị em đừng nghe theo Dũng được không ạ đừng nghe theo Dũng đừng nghe theo Dũng nói đừng nghe gì ạ dạ nếu anh chị em hiểu thì hãy gì ạ à, hãy hiểu từ kiến thức của mình để làm theo chứ còn nghe Dũng nói là mua cổ phiếu và để chúng ta nghe nghe xong mình thua lỗ sau đó phải vào chém thì đấy là gì ạ à? từ cái buổi học hôm nay anh chị em sẽ biết rằng là gì ạ à? Dũng không bao giờ hướng dẫn cho chúng ta cách để có con cá nên chính vì vậy tất cả những cái buổi mà Dũng đào tạo dù là đào tạo ở trong gì ạ à? kênh YouTube hay là đào tạo chính thống thì anh chị em đều cần phải biết bản chất của nó trước khi Dũng phân tích một cổ phiếu thì bao giờ Dũng cũng cần phân tích ờ, về xu hướng về mẫu hình thậm chí một vài cổ phiếu Dũng phân tích cả cơ bản nhưng vì là cái phần mà kỹ thuật nó quá nhiều nên Dũng không phân tích cơ bản thôi nhưng ở trong cái khóa học vô địch thì phần cơ bản Dũng nói khá là kỹ nên anh chị em sẽ biết rằng là học mà thiếu cơ bản sẽ thất bại đỉnh cao học mà thiếu kỹ thuật thì thất bại cao nữa nhưng nếu kết hợp hợp uh, kỹ thuật và cơ bản thì trở thành thiên tài chứng khoán đơn giản thế thôi ạ à, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt và theo dõi kênh của Dũng trong buổi tối hôm nay à, đáng nhẽ trong buổi tối hôm nay thì uh, Dũng sẽ chia sẻ chúng ta một cái uh, nhóm cổ phiếu bất động sản nhưng nó chưa đạt các điều kiện mà Dũng đưa ra nên mới có đưa ra thì anh chị em cũng gì ạ có mua vào không may lại bị dính đòn mà dính đòn anh chị em mất tiền mà mất tiền thì lại Dũng lại gieo nghiệp mà gieo nghiệp thì nó không tốt cho Dũng nên Dũng chỉ có chia sẻ khi mà những cái điều kiện cần thiết nó đến và nó sẽ phân tích cho chúng ta nếu anh chị em thấy rằng là có nhiều thời điểm Dũng có cái chương trình chia sẻ nhưng Dũng lại cắt và Dũng lại chia sẻ một chương trình khác bởi vì có nhiều bạn hỏi là em đầu tư 1 tỷ thì em gì ạ à, học cơ bản có được hay không thế tại sao lại đầu tư 1 tỷ lại học cơ bản đầu tư 100 triệu hoặc là 50 triệu thì học cơ bản để biết để hiểu còn nếu đầu tư 1 2 tỷ mà đi học cơ bản thì làm sao mà có thể kiếm được tiền nên ở đây chúng ta thấy là nhiều cái rất là vô lý thấy chưa rất là vô lý cái thứ hai là gì ạ muốn đi nhanh ạ à? hãy mô phỏng nếu chúng ta muốn là gì ạ 3 tháng thì chúng ta sẽ có cách để mô phỏng đắm chìm trong 3 tháng thành công nếu chúng ta muốn một tháng thì chúng ta gì ạ mô phỏng đắm chìm trong một tháng thành công cái này nó không phải phụ thuộc vào ai khác mà phụ thuộc vào chính chúng ta nên ở đây không phải ai khác chúng ta chính là cái người mà quyết định sự nghiệp người là quyết định có tự do tài chính hay không người quyết định những cái là quyết định của chúng ta và người à, đưa ra lựa chọn nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc lựa chọn đúng hay sai có thể các anh bạn lựa chọn dũng có thể không nhưng nếu các bạn lựa chọn dũng mà các bạn thấy sai cũng là lỗi của các bạn đúng không có phải thế không ạ nếu là đúng thì các bạn thấy là tuyệt vời nhưng sai cũng là các bạn bởi vì các bạn gì ạ à? không thấy rằng là cái phương pháp này không phù hợp các bạn sao các bạn lại lựa chọn đúng không nếu không phù hợp tại sao lựa chọn nên chính vì vậy chúng ta cần phải thông minh hơn một lần nữa thì xin cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chúng ta vào những chương trình tiếp theo và nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông bởi vì những cái chia sẻ những video này thì thường là những cái video rất là cảm hứng khi mà Dũng nghe một ai đó nói và hỏi ở những cái à, cái chương trình mà Dũng thấy rằng là cái chủ đề này cần thiết thì Dũng lại tiếp tục làm chia sẻ đúng không nếu anh chị em nhớ là hãy like ở, cái, ở phía dưới á hãy like và hãy mong muốn những điều gì nếu anh chị em mong muốn chia sẻ những kiến thức gì chia sẻ những cái chủ đề gì thì Dũng sẽ tập hợp lại và Dũng sẽ chia sẻ chủ đề đó lúc đó thì mọi thứ nó sẽ tuyệt vời hơn chẳng hạn như anh chị em thấy là bao nhiêu anh chị em muốn là chủ đề về bất động sản thì anh chị em comment là muốn là phân tích cái nhóm cổ phiếu bất động sản còn bao nhiêu anh chị em muốn là chủ đề về nhóm dầu khí thì hãy ờ, comment cái nhóm dầu khí ở bên dưới hay là anh chị em mong muốn là ờ, làm nào để mua được những cổ phiếu tốt nhất hay làm thế nào để biết phân phối thì anh chị em phải comment nếu anh chị em có nhiều cái comment thì Dũng sẽ làm một chủ đề như vậy bởi vì bây giờ chúng ta đã có hàng nghìn người bây giờ nếu mà mỗi một chủ đề mà làm một cái thì có không biết là bao giờ mới xong được hết video nên là Dũng sẽ lấy video có nhiều người nghe à, có nhiều người có nhiều người có thể đưa ra thì Dũng ạ à. còn à, có một cái thông báo nữa thì tối mai là một cái tối chương trình dạ, chương trình đầu tư nhiều vô địch anh chị em có thể đăng ký có thể không những chương trình này thì trong cái buổi đầu tiên anh chị em nếu cảm giác là quá trình học mà anh chị em thấy nó không hợp lý có thể rút tiền không sao cả nhưng đến một chương trình mà Dũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ hiểu được đầu tiên chương trình của Dũng bao giờ cũng đào tạo có hai vấn đề đào tạo quan trọng nhất và Dũng luôn đào tạo đó là đào tạo về gì ạ đào tạo về tâm lý hành vi ở trong quá trình đào tạo tâm tâm lý hành vi đó là cái cái mà Dũng luôn luôn thấy rằng là cái việc mà trong đầu tư chứng khoán thì cái quan trọng nhất đó là làm thế nào để chúng ta quản trị cảm xúc làm thế nào để cho có động lực làm thế nào để chúng ta luôn luôn tự tin đưa ra những quyết định làm thế nào để chúng ta có gì ạ có mục tiêu để có lợi nhuận cao làm thế nào để cho có kế hoạch làm thế nào để chúng ta mua những cổ phiếu tốt nhất thị trường làm thế nào để chúng ta bán các cổ phiếu đúng thời điểm làm thế nào để chúng ta có thể lướt sóng làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư chung và dài hạn làm thế nào chúng ta có cơ cấu một cách tốt nhất và làm thế nào để chúng ta biết các chu kỳ cổ phiếu sẽ diễn ra như nào nó còn rất làm thế nào khác nữa nhưng về cơ bản chúng ta cần phải gì ạ hiểu rõ và nhận rõ do nó thì trong những chương trình mà Dũng chia sẻ và Dũng đào tạo thì nó gồm hai cái gì ạ hai phần phần thứ nhất là những phần video để các bạn có thể xem đi xem lại các lý thuyết để các bạn nắm rõ được phần thứ hai là Dũng sẽ chia sẻ về trực tiếp những cái cổ phiếu mà các bạn có thể đang theo dõi hiện trường bởi vì chúng ta chỉ ứng dụng chỉ ứng dụng thôi thì chúng ta mới thành công được còn để năm hay 10 năm thì các bạn có thể nhìn ra cổ phiếu của bạn có thành công hay không thì đây không phải là hệ thống đầu tư của Dũng Dũng muốn đưa ra chúng ta biết rằng chúng ta có thể trong thời gian ngắn có thể trong một tháng có thể hai tháng chúng ta có thể đo lường ngay chẳng hạn trong giai đoạn này thì có thể có một bạn nào đó Dũng tin chắc là một vài bạn nào đó có thể kiếm được 100% lợi nhuận với số vốn khoảng 3 đến 500 gì đó nếu số vốn một vài tỷ Dũng không dám nói nhưng khoảng 500 thì có thể kiếm 100 hoặc 200 phần trăm lợi nhuận từ những cái cổ phiếu mà Dung chia sẻ trong một tháng thôi ạ nhưng nếu chúng ta đầu tư số vốn lớn hơn thì không thể đạt được cái điều đó nhưng có rất nhiều nhà đầu tư để có thể bị thua lỗ bởi vì chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta tham gia vào hệ thống đầu tư của Dũng nhưng thực tế là chúng ta lại đi nghe quá nhiều hệ thống đầu tư khác nên chúng ta bị lạc trưởng bị loạn trưởng bị bị tàu hỏa nhập ma nên rõ ràng là chúng ta cần phải một mũi tên chúng ta chỉ cắm vào một đích thôi ạ một mũi tên chỉ một đích thôi ạ nếu mà một mũi tên mà cắm nhiều đích thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có điều gì cả nên một số bạn khi mà theo dõi kênh của Dũng lại theo dõi rất nhiều hệ thống khác nên vừa mua vừa bán rồi cuối cùng bị loạn trưởng sau đó quay lại hỏi giờ Dũng làm thế nào Dũng mà chả biết làm nào cả nên anh chị em biết rằng là nếu đã tham gia nếu đã hiểu hệ thống của Mac Mini của Onel của của gì ạ của GitHub của Pixar thì chỉ tập trung vào nhóm đấy thôi không phải là vừa nhóm đấy là vừa Ichimoku lại vừa sóng Elliot lại vừa gì ạ vừa nến vừa mã mã CD lại vừa đầu tư giá trị tất cả những cái gì đó nó quá nhiều như vậy thì chứng tỏ là chúng ta chẳng biết gì nên chúng ta học quá nhiều càng không biết gì học quá nhiều và càng học quá nhiều chẳng biết gì cả nên đấy chính là gì ạ một cái quy luật đó là quy luật gì ạ tương đối tương đối là gì ạ cũng là tương đối ok một lần nữa xin cảm ơn anh chị em dũng nói thật nhanh mình chúng ta biết rằng là những cái chương trình này là những chương trình mà dũng nghĩ rằng là trên thị trường không có tin chắc là trên trường ai chưa ai dạy cái này cả đơn giản thì thôi không ai dạy đơn giản chưa ạ bởi vì dũng đã quá nhiều sự mất mát trong đầu tư chứng khoán nên dũng nói về những trải nghiệm của dũng thôi nha nói về tất cả những trải nghiệm của Dũng đơn giản thôi không phải nói về ai khác trải nghiệm và Dũng khi mà chứng minh trên thị trường điều đó nó đúng không những đúng bây giờ mà đúng hàng trăm năm nữa ok xin cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chúng ta vào những chương trình tiếp theo xin cảm ơn và nhớ là anh chị em nào đã đăng ký kênh của Dũng đăng ký khóa của Dũng thì tối ngày mai 8 giờ 30 là chúng ta bắt đầu học về học đầu tiên ạ khóa học này nó sẽ diễn ra 7 7 buổi và mỗi một tuần chúng ta có thể kéo có 2 đến 3 buổi và sau khi Dũng học xong cái khóa vào tháng 6 này thì tháng 7 Dũng sẽ đào tạo viết A tháng 8 Dũng lại tiếp tục chúng ta lại quay trở lại vô địch và chúng ta lại học và để chúng ta ôn lại và tất cả khóa học này đều trải nghiệm chứ không phải là đều học lý thuyết Dũng mong muốn là chúng ta được trải nghiệm nhiều hơn đó là cách thức mà Dũng hướng dẫn chúng ta để giúp chúng ta thành công một lần nữa xin cảm ơn xin cảm ơn anh chị em rất nhiều và rất cảm ơn anh chị em đã dành thời gian để theo dõi cái video này của Dũng và nhớ đăng ký kênh nhé nhớ đăng ký kênh để chúng ta lại gặp nhau trong những video tiếp theo xin cảm ơn anh chị em rất nhiều xin cảm ơn và gặp gặp hẹn gặp lại xin cảm ơn